thank you. chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nha hôm nay mình sẽ sửa cái bãi này lại sau à, hai ba tháng sau hai ba tháng mình à, chơi mình trồng cây rồi đã rồi bây giờ mình sẽ sửa lại mình sẽ đẩy đá vô rồi à, mình sẽ không có sử dụng cái cái độc tràng độc tràng trên nữa mình sẽ ngưng luôn đừng sử dụng không sử dụng lọc nhàn trên tại vì à, nó không có hiệu quả nó không hiệu quả nó không nuôi được vi sinh nó không do làm cho à, nó không nuôi được vi sinh ném khí nó không làm cho được vi sinh nó nó ổn thì cho nên là mình bắt buộc mình phải hút nước ra hút nước ra mình cải tạo lại những cái mới này bây giờ một số cây đó nó đã chết hết rồi tại vì có một thời gian một thời gian là mình không có mình không có không có bật CO2 luôn mình không bật CO2 không bật đèn luôn Và tại vì mình tưởng đâu là cái xe cái cái, cái um, cái bộ phận hẹn giờ của mình đó, nó nó chạy ai nhờ đâu là nó không chạy cho nên là mình bắt buộc là mình phải uh, bây giờ mình sẽ cắt cắt tỉa hết cắt tỉa nhổ lên hết mình chỉ có chừa lại cái súng tiger này thôi còn mấy cái cây này thì mình uh, cắt tỉa hết rồi mình uh, mình nhổ luôn hai cây này luôn hai cây này rất là đẹp đó bây giờ mình sẽ nhổ bớt mình cắt cắm cắt cắm mà nó dễ sống lắm mình chỉ cần à, trồng xuống thôi còn những cây nào mình cắt cắm thì mình mình sẽ tuyển chọn lại mình tuyển chọn là bớt còn những cây mà nó đã đi ta nát rồi thì uh, mình bắt buộc mình phải ấy thôi Đấy. giờ mình sẽ sửa lại các bạn. mình uh, mình sẽ lấy I'm so damn lost to what I loved and what I lost But let's get lost in love tonight goodbye Fall asleep to lullabies With something that I thought I'd never find And what is right and what is wrong when all I ever saw was love But let's get lost in love tonight Rồi sau khi ờ, quá trình mà mình ờ, hút nước đã xong bây giờ ờ, tới một cái công đoạn thứ hai là mình sử dụng hiện giờ mình đang thiếu bố cục thì mình sẽ sử dụng đá đen đá đen gia lai để cho nó nhẹ lại chứ mình không sử dụng đá vôi hay là đá thay gơ chẳng hạn đó nó vừa mất tiền à, đá thay gơ nó vừa mất tiền mà nó vừa nặng nữa rồi à, đá da vôi đá xanh đá da vôi đá à, những cái đá cạch kem mấy cái đá đó rất là nặng thì bây giờ mình sẽ à, bây giờ nè sau thời gian mình chơi mình tìm tòi học hỏi á thì bắt đầu mình quyết định mình không sử dụng lọc thùng của những Atman Atman nữa hoặc là những lọc thùng có hãng nhưng mà thì sobo này, này kia nọ thì nhưng bây giờ mình chơi lọc thùng của người Việt Nam mình lọc chế đấy mình chơi lọc chế thì à, có luôn cái chức năng à, trộn CO2 trộn CO2 còn cái này á, là cái nếu mà nó nó bị hư cái cái máy này á thì nếu mình hư hư cái máy này thì mình ra ngoài mình mua mình mua cái máy Iran về làm về mình chế cũng Iran về luôn đấy thì nó đơn giản thôi không có gì khó đó lọc chế Việt Nam thì nó dễ chế hơn đúng rồi dễ làm dễ chế lắm rồi à, thì nơi này mình chứa 2 lít 2 lít uh, à, 2 lít uh, uh, thổ Nhĩ Kỳ 2 lít uh, vật liệu lọc thổ Nhĩ Kỳ Ê. rồi 2 lít nè đó vật liệu lọc thổ Nhĩ Kỳ đơn giản thôi Đây, nội nhiêu thôi mà mua cũng bộn ngoài giỡn mình uh, sẽ chế mình xả đổ mình lấy mình lấy cái ờ, cái lọc thổi lọc vách lọc vách đổ cái xe đổ cái vi sinh vô đây cho nó tạo vi sinh mau hơn tạo vi sinh mau hơn rồi mình ờ, đổ nước vô đây các bạn có thể thấy không đấy mình mua một bọc vậy thôi khoảng từng ờ, trăm rưỡi hai trăm rồi đó. đó mà nó giá thành nó thì nó nó giá thành của nó thì nó nó nó, nó cũng ngợi nữa mà, mà mình đi rửa đá đấy, đá nó có những cái đen đen à, bây giờ mình sẽ đi rửa những cái đá này đấy đó, đó bắt đầu mình sẽ rửa những cái đá này các bạn rồi bắt đầu mình đưa vô trong bể mình sẽ sử dụng bố cục khác mình không có trồng linh tinh nữa rồi sau khi mình đã rửa đá và mình xếp lại bố cục mình thêm một mớ mua đá cho mình xếp lại vô cục rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành mình trồng cây nha các bạn Đây. tiến hành mình trồng cây Đấy. mình tận dụng những cái cây mình trồng từ bờ bên kia mình đem qua đây Đấy. hoặc là mình trồng những cái cây cũ mình nhổ lên mình trồng lại thì nó nó sẽ uh, ngợi đi rất nhiều nó sẽ ngợi đến nhiều và bố cục mình mình sẽ uh, theo mình thì ở đây mình sẽ trồng nguyên một hàng Đấy hộp hàng chân châu ngọc trai thì nó đã có sẵn rồi đây nè có sẵn rồi đây này ở đây thì súng tiger đó, súng tiger có sẵn rồi thì mình chỉ cần trồng những cái phụ kiện xung quanh thôi Đấy. cái chỗ nào mình lắp ví dụ như bên đây mình lắp à, mình lắp thổi luồn qua mình kia thổi luồn ngược lại Đấy, mình sẽ bây giờ mình sẽ lắp cái máy nếu mình máy cái máy à, cái máy hút cái máy à, bộ phận lọc lọc thùng mình sẽ lắp lọc thùng hướng bên đây thì bên kia mình sẽ lắp cái ờ, lọc ván thổi ngược lại vậy thôi đó, đơn giản thôi các bạn đó, ha bây giờ mình sẽ ờ, tiến hành tiến hành mình trồng cây và mình vô nước à, sau khi 3 đến 4 tiếng 3 tiếng đồng hồ dọc phá rồi cải tạo để đá rồi tùm lum hết thì mình được cái nhà như như vậy này các bạn nó còi cọc nó sàm <laughs> rồi à, mình à, như vậy đó các bạn à, các bạn thấy không cũng đơn giản thôi chứ không có khó gì cắt bên kia cắm quanh đây à, này là cây cây mình cắt bên kia cắm bên đây rồi à, một số cây vải ốc đỏ mình sử dụng lại rồi đó một số cây mình sử dụng lại mình cắm thưa thôi bây giờ mình không cắm dày nữa đó cái kinh cái theo một cái cái của mình đó nha cái của mình rút ra đó nha thì mình mua khoảng các bạn mua khoảng chừng 3 chậu thôi 3 chậu đến 4 chậu không cần mua nhiều các bạn mua khoảng chừng 3 chậu đến 4 chậu khoảng 120 ngàn tiền cây thôi các bạn không mua nên mua nhiều các bạn mua nhiều các bạn cấm nó vừa dở mà nó vừa nó không có đúng bố cục nào hết đó. như mình mình chơi đó. mình chơi mình lấy cái kinh nghiệm của mình ra mình chơi lấy cái học phí của mình ra mình chơi cho các bạn xem đó. thì thì sau khi uh, một uh, sau khi vài tháng sau khi 6 tháng 6 tháng nghiên cứu 6 tháng trồng cây 6 tháng mình làm thì mình đúc kết ra được là mình làm những cái này đây đó bố cục đấy đá đá đen đá đen gia lai rồi trồng cây thưa rồi uh, chăm sóc cây vậy thôi đó bố cục của mình như vậy đó thì uh, sau khi uh, ngày hôm nay kết thúc thì mình sẽ quay những cái những cái ngày những cái cây những cái cây này phát triển theo từng ngày cho các bạn xem rồi kính chúc các bạn cả một ngày vui vẻ khi các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để xem cái những cái video mình làm ra rồi xin chào tạm biệt à, sau một đêm à, mình à, chăm vi sinh à, rồi bây giờ à, cái bể này á thì mình sửa lại cho nên là mình không cần phải thay nước còn cái bể mà đầu tiên á nếu các bạn xét đầu tiên á thì các bạn phải ờ, thay nước hàng ngày còn cái bể này mình sửa lại không cần phải thay nước để có một điều quan trọng <clears throat> thứ hai ờ, là điều quan trọng không kém đó là mình nên ờ, mình nên sử dụng cái loại này của aquarium cái chai số 1 à, cái chai số 1 này nó có hướng dẫn là dùng cho cây mới trồng à, kích thích gây uh, ra rễ và giúp cây thích nghi với môi trường đấy một lần bơm là 50 lít 50 lít nước đó, 3 ngày dùng một lần thì uh, cái cây này giai đoạn đầu tiên nè cái chai này là giai đoạn đầu tiên thì một lần bơm 50 lít nước có nghĩa là cái bể này nếu cái bể của tôi á hiện nay cái bể của tôi là 80 80 40 50 thì tôi sẽ bơm 3 lần 3 lần là 150 giọt ê 150 ml nước 150 lít nước thì mình bơm 3 lần ok một hai ba ok đủ không bơm nhiều hơn nếu các bạn bơm nhiều hơn thì nó sẽ gây tình trạng à, tình trạng riêu hại Đấy, dư dưỡng nó, nó, nó gây sẽ gây ra tình trạng riêu hại các bạn chỉ bơm đúng theo những gì mà trên sách hướng dẫn người ta ghi bao nhiêu thì bao nhiêu thôi Đấy, các bạn nên có cái này và khi mà khi mà cây đã phát triển đẹp rồi đó khi một tháng một tháng hoặc một tuần mình thấy cây nó phát triển nó đẹp rồi đó thì mình bơm tới tiếp tục mình bơm cái số 2 Đấy. tiếp tục mình bơm số 2 thì nó sẽ ổn hơn Đấy. bây giờ mình bơm số 1 để cho cây nó nó đang bị đau nó đang bị đau nó cần phải có cái dinh dưỡng dinh dưỡng trong nước để nó nó hút những cái dinh dưỡng đó nó cho nó mau nó ra để nó bám vô cái nền cho nó tốt hơn à